Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cơm, cù bất cù bơ. Nhà thơ đó cũng đã từng tâm sự về việc cầm bút và viết thơ của mình. Thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng. Nhắc tới đây thì chắc hẳn các bạn đều đã biết người nghệ sĩ mà chị muốn đề cập đến với các bạn trong phần audio ngày hôm nay là ai rồi phải không nào? Đó chính là nhà thơ Tô Hữu. Bây giờ chị em mình cùng nhau đi lượt lại những thông tin về nhà thơ Tô Hữu các bạn nhé. Nhà thơ Tô Hữu, tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1920 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, là người con út trong gia đình. Đến năm 9 tuổi, ông cùng cha trở về sống tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha ông là một nhà nho nghèo, không đỗ đạt và phải kiếm sống rất chật vật nhưng lại vô cùng yêu thơ và thích sưu tầm ca dao tục ngữ. Ông đã dạy tô Hữu làm thơ cổ. Mẹ ông cũng là một người con của một nhà nho, thuộc nhiều ca dao dân ca Huế và vô cùng thương yêu con của mình. Chính cha mẹ đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thơ tô Hữu. Đến thời điểm năm 1938, khi mà trong thời cuộc lúc bấy giờ có rất nhiều thi nhân vẫn đang bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi, thì nhà thơ tố Hữu đã được tiếp nhận ánh sáng của Đảng của cách mạng và ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đến tháng 4 năm 1939, ông bị bắt, bị tra tấn dã man và đi đầy ở nhà lao Thừa Phủ, rồi chuyển sang nhà tù Lao Bảo ở Quảng Trị và nhiều nhà tù khác ở Tây Nguyên. Thế nhưng sau đó, ông đã vượt ngục, rồi tìm ra Thanh Hóa, bắt liên lạc với Đảng và đến năm 1945, khi cách mạng tháng 8 bùng nổ, ông đã được bầu làm chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Thừa Thiên Huế. Trong thời gian hoạt động cách mạng, tố Hữu giữ rất nhiều những chức vụ khác nhau. Thế nhưng song song với sự nghiệp chính trị của mình, Tố Hữu cũng đã ghi dấu ấn ở trong lòng bạn đọc với hình ảnh của một nhà thơ. Có thể thấy rằng sự nghiệp thơ của nhà thơ Tố Hữu luôn luôn song hành cùng với chặng đường cách mạng. Và nhà thơ chiến sĩ chính là cụm từ mà người ta thường nhắc nhiều nhất về người nghệ sĩ cũng như người chiến sĩ này. Nói về quan điểm sáng tác thơ của mình, nhà thơ Tô Hữu cho rằng là nhà thơ đã chọn con đường cách mạng từ thời thanh niên, trải qua những năm tháng tù đầy, Thơ của ông tiêu biểu cho quan điểm nghệ thuật cách mạng. Muốn có thơ hay, trước hết phải tạo lấy tình. Nhà thơ chân chính phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng về lập trường tư tưởng, xác định thật rõ ràng về tầm nhìn, về cách nhìn và tự nguyện gắn bó chân thành là yêu cầu cao nhất đối với người nghệ sĩ trong quan hệ với đất nước, với nhân dân. Ngoài ra, các nhà thơ cách mạng còn phải kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng trước những biểu hiện lệch lạc với cái xấu, cái ác. Tóm lại, viết thơ phải xứng đáng là người chiến sĩ sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Chính vì điều này mà trong rất nhiều những tác phẩm thơ của nhà thơ Tô Hữu, bạn đọc đều nhìn thấy ở trong đó là một chất thơ trữ tình chính trị vô cùng riêng biệt – Đôi khi tác giả này viết về những sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc nhưng lại bằng một giọng thơ thù thì tâm tình và chính điều này đã rất dễ để đi sâu vào trong trái tim của mỗi bạn đọc. Có thể thấy rằng ở nhà thơ Tô Hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ, giữa lý tưởng trong trái tim và những câu thơ trên đầu bút. Chặng đường thơ của Tô Hữu là chặng đường lịch sử của cả một dân tộc và ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến. Được tôn vinh là nhà thơ cách mạng, nhà thơ của nhân dân, ngọn cờ chiến đấu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Là người có công đầu xây dựng nền thơ ca cách mạng Việt Nam và ông đã sống như thế, một cuộc đời trọn vẹn với cách mạng, với nghệ thuật, với tình yêu. Nhà thơ Tô Hữu cũng đã từng viết ở trong những phần thơ của mình đó là Ngày Huế đổ máu, chú Hà Nội về, tình cờ chú cháu gặp nhau hàng bè. Chú bé lót chất, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nganh nganh. Ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích nhảy trên đường vàng. Hay là Em là ai cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây hay là mây là suối? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm rông? Thịt da em là sắt hay đồng? Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh Trên mình em đau đớn cả thân cành có rất là nhiều những vần thơ của nhà thơ Tô Hữu viết về những con người trong cách mạng, viết về những cuộc kháng chiến. Tin về nửa đêm hỏa tốc hỏa tốc, ngựa bay lên dốc, đuốc chạy sáng rừng, gieo chuông reo tin mừng, loa kêu từng cửa, làng bàn đỏ đèn đỏ lửa, hoan hô chiến sĩ Điện Biên, hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp, xét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp, vinh quang Tổ quốc chúng ta. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sống mãi, quyết chiến quyết thắng cờ đỏ sao vàng vĩ đại, kháng chiến ba nghìn ngày, không đêm nào vui bằng đêm nay đêm lịch sử Điện Biên sáng rực, trên đất nước như huân chương trên ngực, dân tộc ta dân tộc anh hùng, Điện Biên vời vợi nghìn trùng mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta. Đêm nay bè bạn gần xa, tin về chắc cũng chan hòa chung vui đã có rất nhiều những vần thơ như thế vần thơ về những con người trong kháng chiến mang trong mình sức mạnh và cũng có những vần thơ như thế những vần thơ viết về những cuộc đời những cuộc cách mạng mà đến bây giờ nhắc lại chúng ta vẫn có thể thấy được sự hào hùng của quãng thời gian lịch sử đã đi qua và thơ ca của nhà thơ Tô Hữu đã làm trọn vẹn sứ mệnh của mình chính là tái hiện lại những thời kỳ lịch sử, những giai đoạn lịch sử mà cuộc đời của ông, cuộc đời chính trị luôn luôn song hành cùng với chặng đường cách mạng. Để rồi, Tô Hữu đã cho ra đời nhiều bài thơ hay và để lại nhiều tập thơ hay như thế. Có thể kể đến Tập thơ Từ ấy, tập thơ Việt Bắc, tập thơ Gió lộng, tập thơ Ra trận, tập thơ Máu và Hoa, tập thơ Một tiếng đờn, tập thơ Ta với ta. Và tất cả những tập thơ đó đã đi theo đúng tiến trình của lịch sử và để lại trong lòng của bạn đọc biết bao nhiêu những cảm xúc bâng khuâng chúng ta có thể thấy rằng thơ của tố hữu mang trong mình sự thanh đạm dịu ngọt thấm đẫm vào tâm hồn mọi thế hệ từ người đã ngã xuống cánh rừng trai trẻ hay người đến với thơ ông suốt thời thơ ấu. Đây là một trong số những nhận định của Nguyễn Khoa Điềm đều được lưu giữ và phát huy như một sức mạnh tinh thần, một giá trị văn hóa tiềm ẩn trong con người thời đại Hồ Chí Minh. Và khi nhắc về nhà thơ này thì có lẽ các bạn cũng không thể nào quên đi một trong số những thi phẩm mà các bạn được học rất kỹ trong chương trình ngữ văn lớp 12. Đó là thi phẩm Việt Bắc, một trong số những bài thơ được coi là đỉnh cao của thơ ca Tố Hữu và cũng đồng thời được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu. Có thể thấy rằng là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đỉnh cao của đời thơ Tô Hữu và bài thơ đó đã thể hiện một trong số những sự kiện lịch sử quan trọng khi cán bộ cách mạng rời chiến khu Việt Bắc để trở về với thủ đô Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng ba đình. Và bài thơ ấy cũng đồng thời nói lên tình cảm của người đi kẻ ở trong một buổi chia ly đầy luyến lưu và bịn rịn với mảnh đất Việt Bắc đã để thương để nhớ cho biết bao nhiêu những con người cách mạng nói về tình yêu dành cho đất nước quê hương nói về tình yêu dành cho đảng tình yêu dành cho cách mạng, nhà thơ Tô Hữu đã từng viết trong một thi phẩm của mình như thế này. Mà nói vậy, trái tim anh đó rất chân thật chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Đó không chỉ là những lời thơ mà Tô Hữu đã viết, có lẽ đó cũng chính là tâm niệm trong cuộc đời của người nghệ sĩ này – khi quyết định gắn trọn vẹn trái tim của mình với cuộc đời cách mạng. Ông đã từng tâm sự, bây giờ có người bảo thơ tôi chỉ là thơ thời sự. Tôi đồng ý ngay vì khi làm thơ tôi đâu có mơ nó tồn tại thiên thu. Lại có người nói thơ tôi là loại thơ phải đạo. Tôi bảo họ anh không nói sai vì cổ nhân nói văn dĩ vài đạo, văn là để chờ đạo lý. Vậy tôi cũng chỉ làm thơ theo lời dạy của cổ nhân thôi. Xét cho cùng, riêng cho tôi thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng tôi không biết lớp trẻ bây giờ có hiểu sai lạc thời kỳ đẹp nhất của văn nghệ nước ta. Và các em biết không ạ, à, những dòng thơ mà tôi Hữu để lại trước khi qua đời đã thể hiện triết lý cuộc đời của ông những phần thơ ấy sẽ còn mãi trong trái tim của mỗi bạn đọc tạm biệt đời ta yêu quý nhất còn mấy dòng thơ một nắm cho thơ gửi bạn đường cho bón đất sống là cho chết cũng là cho và đó là những thông tin mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn về nhà thơ Tô Hữu. Hy vọng rằng với phần audio này, các bạn đã có thể hệ thống lại những thông tin về tác giả này và sử dụng nó thật tốt ở trong những bài văn của mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì cho chị Hiên được gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn và hẹn gặp lại các em ở trong phần audio tiếp theo với những thông tin bổ ích về tác giả, tác phẩm mà có thể các bạn đang tìm kiếm, đang quan tâm đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày thật vui nhé.